gì Vì ông trời đã ban cho anh một món quà Đôi khi ta vui ta đi đến tận cuối chân trời Đôi khi ta say ta dạo bước đến dưới chân đồi Tình yêu ngày trước kia đó là khi anh có em Và những điều thật khó quên Liệu rằng em có nên như đứa trẻ và dễ vâng lời nó lo muốn ở giữa chiều tà Vai kề vai nói những điều mà không thể quên đến khi về già Anh chỉ ước là ra Baby don't forget fucking days vibe Và những lời nói yêu thương thiết tha Em sẽ không còn phải khóc đâu Baby don't cry Đó là vì anh biết mọi nỗi buồn anh lấy đi Mang cho em nụ cười mỗi khi mà em thấy suy Chỉ đắm ở trong hạnh phúc cuộc đời này được mấy khi Bởi vì anh yêu em nhiều lắm I love you my baby trời đã ban cho anh một món quà Này lấy đi thứ cần ra là em nắm tay tôi Với nỗi buồn trong em anh phải đấm bay thôi Em mọi lý do là gì mà anh lại làm thế Đâu cần lý do đâu chỉ vì con tim đã qua đắm say rồi Hạ giọng xuống để nghe thấy tiếng em ở bên tai Hạ người xuống để thấy chân em đặt ở trên vai I'm just trying to make you mine I'm just kidding for making you smile Yeah Khỏi các drama và các paparazzi Bay lên thêm, bay lên thêm, bay lên thêm lên nào. Anh không thể để em rơi xuống bởi em đâu phải là Mary Jane Đôi lúc cũng muốn làm Spider-Man Được bảo bên em vào vài giờ đêm Vì tựa vào em là bình yên nhất Nhưng anh đâu cần gì thêm Biết điều kiếm giấc mơ tìm kiếm giấc mơ từ đâu yeah uh, ta đều muốn bắt đầu dù đau yeah anh chỉ muốn những con đường ta băng qua để lại dòng cảm xúc không còn những lời nói trong hoa và thời gian cho anh biết tình yêu là gì vì ông trời đã ban cho anh một món quà Biết tìm kiếm giấc mơ từ đâu biết tìm kiếm giấc mơ từ đâu uh.